Xin chào tất cả anh em Hôm nay ờ, tôi xin ờ, tiếp tục quay trở lại đây và giới thiệu với anh em về một cái bộ hột tài xỉu báo dung hoàn toàn không tang 100% Khi lắc thì chúng ta có thể biết được bên trong nó là có mặt nào Ví dụ như là có mặt nhất nhị hay là ngũ lục Thì thường thường anh em đi lắc tài xỉu thì có nhất nhị thì tất nhiên chúng ta sẽ đánh tài rồi à, đánh xin lỗi đánh xỉu rồi có ngũ lục thì chúng ta sẽ đánh tài đấy là cái ờ, sự thật hoàn toàn đúng ngoài cái cách lắc tài xỉu như thế chúng tôi xin giới thiệu luôn với anh em về một cái bộ hột tài xỉu khi chúng ta sử dụng bộ hột này kết hợp với lại hai cái máy bảo dung đây chúng ta sẽ biết được bên trong nó về mặt nào và qua đó thì tất nhiên chúng ta sẽ có cơ hội chiến thắng rất là cao và anh em nào cần tìm hiểu thì hãy liên hệ với tôi qua số điện thoại đây 0972 41 44 44 hoặc là 0945 24 244 662 hoặc là anh em kết bạn Zalo với tôi chúng tôi sẽ tư vấn cho anh em miễn phí 24 trên 24 về cái cách lắc tay xỉu này thì cũng lâu tôi không làm clip và hôm nay tôi sẽ làm clip này và giới thiệu luôn với anh em đây nó là những cái bộ hột tài xỉu báo dung hoàn toàn không tang 100% bao cho anh em thứ nhất dọi đèn thứ hai là cục hít thứ ba ngâm nước muối điều thứ tư nữa thậm chí anh em có trẻ hột ra cũng không có gì tôi xin cam đoan như thế bây giờ tôi sẽ thử cho anh em về dọi đèn thường thường anh em đi chơi tài xỉu ở những cái sòng sới chúng tôi sẽ chủ sòng người ta sẽ soi thử ba mặt ngũ đó soi như thế này cũng ờ, hoặc là người ta sẽ soi ba mặt nhị tại sao tôi biết điều đó bởi vì tôi cũng là một người hay đi lắc tài xỉu ở những sóng sới nên tôi hiểu điều đó rất là rõ cũng giống như anh em anh em thôi chứ không phải là tôi ở nhà xong rồi cứ nói thì, ờ, uh, bán hàng qua kênh qua điện thoại mà tôi đi sòng sới rất là nhiều nếu như người ta kiểm hột như thế là một phần thứ hai người ta sẽ kiểm qua dĩa thứ ba nữa là nắp đó hợp lệ thì chúng ta chơi điều thứ hai nữa là người ta sẽ thử qua cục hít đây nó là cái cục hít trắng này đó. dính rất là chặt anh em nhé người ta sẽ thử qua nắp tròn dĩa như này đúng không ạ nếu như mà không dính không hít thì chúng ta sẽ điều khiển chơi đó anh em thấy đúng không hoàn toàn không dính không hít điều thứ ba nữa có một số nơi người ta sẽ thử qua nước muối thậm chí tay con người ta thua người ta yêu cầu trẻ hột ra chúng ta vẫn có thể trẻ hột được đây nó là một cái cách chơi tài xỉu bịp một cái mẹo lắc hột tài xỉu đánh tài xỉu bịp hiệu quả và mới nhất 2021 hiện nay Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh em về cái cách sử dụng cái bộ hột tài xỉu báo dung không tang này. Đây nó là cái máy thu sóng này. Đó. Còn đây nó là cái máy báo dung. Khi vào chơi, anh em có thể sử dụng cái máy báo dung này để trong người và cái máy thu sóng này chúng ta có thể để ở cổ tay hoặc là bất kỳ chỗ nào. Có thể chế vào nón hoặc là đưa vào vai, rất nhiều vị trí thuận tiện để cho anh em sử dụng với cái bộ hột này thì chúng ta có thể kết được mặt ví dụ như là bộ hột này tôi đang làm vào ba mặt lục của nó đợi ba mặt lục như này khi có lục lên thì máy sẽ rung cho chúng ta biết và khi có lục thì tất nhiên chúng ta sẽ đánh lục tài rồi có một số trường hợp chén phản ví dụ 126, 136, 116 hoặc là 226 đấy là những trường hợp chén phản nhưng nó không nhiều trong tài xỉu chuyện chén phản thì anh em cũng biết đấy, nó là chuyện hiển nhiên không thể tuyệt đối được bây giờ đi chơi chúng ta muốn đưa những cái đồ công chuyện những đồ có tang vào thì rất là khó bởi vì tài con giờ người ta hoặc chủ sòng người ta muốn giữ cái uy tín của người ta người ta sẽ kiểm hột rất là kỹ bây giờ tôi sẽ thử cho anh em vài chén khi nào có mặt lục lên máy sẽ rung trước tiên tôi sẽ bật cái máy báo rung này lên này đây nó công tắc này còn đây nó sẽ có một cái lỗ sạc đây tôi sẽ bật máy rung lên khi bật lên máy sẽ rung đó. còn đây là cái cục thu sóng đó khi để đây thì rất là êm anh em nhé đây, nghe rất là êm hoàn toàn không nghe gì cả nhưng bây giờ tôi sẽ để lên cái dĩa này để anh em cảm nhận chúng ta cùng cảm nhận cái nhịp rung của cái bộ hột này và cái độ chính xác của nó như thế nào đó, bây giờ đang là một một bốn này tôi sẽ lắc thử cho anh em xem vài chén trước tiên tôi sẽ bật máy lên Chiếc vâng, chén này tôi khẳng định với anh em 100% là có lục tài, Có lục và khi có lục thì tay con người chơi người ta có đặt vào xỉu chúng ta sẽ dở hết bao nhiêu và đặt xuống xỉu bao nhiêu chúng ta không quan trọng kết dở luôn xin lỗi anh em đây nó là trường hợp chén phản tôi mới nói nhé bởi vì nó lên 622 nó lên hai con nhị và một con lục nhưng mà trường hợp này nó rất là ít thôi như trường hợp chén này hoàn toàn có lục anh em nhé anh em thấy máy rung rất là mạnh nhé chắc chắn 100 là có lục khi có lục người ta đặt vào cửa xỉu chúng ta dở luôn ưng dở luôn 561 đó chén trước chúng ta bị phản nhưng mà chén này chúng ta đã gỡ lại được rồi cái này chắc chắn 100 trăm không có lục này. Khi không có lục, ai mà đặt vào lục tài chúng ta ưng rửa luôn, chắc chắn 100 trăm không có lục. 1 2 5 xỉu số 8. Chén này tiếp tục không có lục nữa anh em. Tôi khẳng định 100 trăm không có lục. 1 2 4 xỉu số 7 đó như chén này chắc chắn là có lục có lục thì máy mới rung khi có lục thì chúng ta sẽ biết bên trong là tỷ lệ về tài nó khá là cao đúng không ạ chúng ta biết là bên trong về tài thì ai mà đặt vào cửa xỉu chúng ta sẽ dở luôn giật luôn kết giật luôn còn nếu như mà ai mà đặt vào tài hoặc đặt vào lục tài chúng ta sẽ gạn nền can nền đi để cho bớt tiền 156 chính xác không anh em tôi sẽ thử cho anh em một hai chén nữa chắc chắn 100% là có lục nếu như tay con người ta đặt vào lục tài nhiều quá ta gạn nền chén này tôi không ưng về bớt đi đó một con lục và hai con tam tài số 12 thử cho anh em xem chén cuối chén này chắc chắn là không có lục khi không có lục xin lỗi chắc chắn là có lục khi có lục ai người ta đặt vào xỉu chúng ta ưng dở luôn còn nếu giống như chén trước người ta mà đặt vào tài đặc biệt là lục tài tôi sẽ gặn nền còn nếu như tay con người ta đặt vào xỉu giật luôn 236 tài số 11 chuẩn xác không anh em bây giờ tôi sẽ thử từng mặt của bộ hột một đây bây giờ có lục lên anh em nhỉ Đấy, có lục mài rung đúng không ạ ngửa mặt khác hoàn toàn không rung tất cả các mặt đều không rung tiếp theo đến bộ hột này có lục với rung không, không lục không rung các mặt khác đều không rung đây cũng thế có lục hoàn toàn mới rung không có lục sẽ không rung mặt ngũ cũng không rung này tam không rung nhất không rung nhị, mặt tứ à. đây là nó thỉnh thoảng nó nháy một cái còn khi nào có lục lên nó sẽ rung liên tục đó anh em thấy không rung liên tục đó. bây giờ clip này tôi cũng ờ, hướng dẫn qua về cái cách sử dụng cái bộ hộp tài xỉu báo rung cũng như là cái mẹo đánh tài xỉu hiệu quả mới nhất 2021 hiện nay anh em nào cần tìm hiểu ờ, muốn tư vấn cũng như sở hữu cái bộ hộp tài xỉu báo rung hoàn toàn không tang 100% này